Ủa, kiếm có thật á Nè đẹp quá trời đây đau đau tự đau thử quay Thấy Kim kim có thật kim cương thật Trời ơi là trời Thế này chắc chắn hai chị em mình sẽ rất là giàu cho coi Đúng rồi Kim cương này phải chị đặt luôn nghe Cái này ai biết đâu Trời ơi vô cái hang ấy quá trời kim cương nè Rồi sao rồi kim cương ai mà không bước vậy Thần tài tới rồi Đây đây đây Trời đất ơi nhiều kim cương quá Ôi cái gì đâu nè Hello, chào mừng tất cả các em nhỏ đã đến với kênh youtube của nhà bác học đại tài Phong Cận TV Đẹp trai nhất hành tinh ấy da con zombie quýt ấy trời cái gì vậy ai trời con zombie đáng ghét này ra cho khác coi cái gì vậy tôi đang tôi đang đứng chào khán giả mà tự nhiên ở đâu ra con zombie tấn công tôi vậy trời trời ơi ok lượm cục thịt zombie này ăn luôn hả trời ơi tự nhiên đang đứng chào mấy bạn bị zombie tấn công cây thiệt chứ rồi chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của nhà bác học phong cận tv nha và ngày hôm nay nè phong có một cái cỗ máy này rất là đặc biệt phong muốn giới thiệu cho tất cả các bạn đang xem ở trên chương trình này bây giờ mấy bạn hãy xem nha ở đây nè phong đang có một cái đường ray sau đó phong sẽ để một cái xe lên trên thì như bạn đang thấy thì đây chính là một cái xe bình thường nhưng không nó rất là bình thường luôn chứ không có gì hết trơn á <laughs> thì đây chiếc xe này khi bạn ngồi lên thì bạn thấy nó là một chiếc xe bình thường đúng không bởi vì nó rất là bình thường cho nên nó bình thường và không có chuyện gì bất bình thường cả nhưng ở đây mình có một cái cỗ máy bạn biết trên tay mình là cỗ máy gì không Hả? đây là một cỗ máy remote thì cỗ máy này có thể biến cho tất cả mọi thứ mà mình chạm vào trở thành robot đó nghe ngầu chưa ngầu chưa ví dụ như cái xe này của mình nha mình chưa bấm vô đó trời dạo này mình đang bị cảm cho nên mình la không to được mấy bạn không cảm với mình nha đó thì đấy bạn nhìn nè đó cái xe của mình bây giờ nó đã biến thành nguyên một chiếc xe robot có thể bay được ở trên bầu trời một cái tên lửa hiện đại vô cùng đấy bạn hãy nhìn nha bây giờ mình sẽ bay cho bạn xem nè hey. ủa sao bay không được bay lên ui đó mấy bạn thấy ghê chưa mình bay được lên tuốt trên bầu trời luôn rồi nè ghê chưa ghê chưa ý hệt như là máy bay luôn bạn ơi ủa rồi bay cao vậy rồi giờ sao xuống được ta ê anh ta xuống mày bạn ơi mình đúng thật là hậu đậu mà tự nhiên chế tạo ra cái máy bay xong rồi bay tuốt lên trên trời rồi xong đâu không biết cách xuống <laughs> té xuống chết queo luôn hay nhưng mà không sao cả dù gì thì mình cũng đã có thể chế tạo được thành công một cái cỗ máy vô cùng đặc biệt có thể biến tất cả mọi thứ thành robot rồi mình sẽ trở thành người nổi tiếng nhất thế giới bởi vì mình đã phát minh ra được nó <laughs> Ủa mà khoan từ Tính ra thì sáng giờ sao mình không thấy bà Simmy với bà Sammy đâu hết ta Hai bả đi chơi mà không đủ mình nó chạy. Trời ơi hôm nay dạ. cái ngày gì mà xui dễ sợ Xui ơi là xui xui nhưng cho mực vậy buồn quá nè Ôi cái gì mà Ôi con nhện sau lưng kìa Con nhện sau lưng kìa có chừng Đứng đó Trời trời con nhện Nè nhện ơi mày mày mày cắn Simmy đừng đừng cắn Sam Ok rồi <laughs> Giỡn giỡn Ủa mà sao hai người đi đâu rồi sáng giờ mà tôi không thấy hai người vậy sao mày chạy về nhà khóc lóc vậy có chuyện gì vậy Nè chuyện ở thế này nè Đang đi may ngon ơ à Đang may được kim cương Được mấy chục viên kim cương Mà bây giờ Đâu? mấy con zombie nó chặn đầu Trời Lấy sạch kim cương của tụi tôi rồi Hả à, cái gì à. Zom, Zombie tấn công Sammy Sao lấy sạch kim cương ờ, Trời Chứ ơi sao? Mấy con zombie này đáng ghét được thiệt luôn á Thời mình ghét mấy con zombie này ghê á Nó tấn công thì tấn công đi Tại sao lại lấy kim cương Tức quá mà chặn đầu lúa chặn đầu xe tôi lấy kim cương chống lột ghê lắm cậu sao không lo Nè tôi nói bà nghe nè Tôi là nhà bác học Sammy bị zombie tấn công Đó zombie sau lưng kìa nó ra nữa rồi kìa Đó thêm con nữa kìa Hả ừ, quýnh đi Cái tuổi này y ra coi Sao mà dạo này trong làng mình nhiều zombie của ta Đó bạn thấy không Zombie dù có tấn công chúng ta Thì chúng ta vẫn Mình là nhà bác học Cho nên mình vẫn có thể giải cứu mọi người được Còn kim cương mất thì sẽ không kiếm lại được Trời ơi Tôi không ngờ ông là người xem trọng tiền bạc hơn tình cảm

mày lụm lại vậy kỳ vậy ok thôi thôi tôi giỡn á tôi giỡn xíu mà hey, mấy bạn ơi mấy con zombie này dám tấn công sammy với simmy à không dám tấn công sammy thôi còn simmy thì kệ đi trời ơi họ nói dám tấn công sammy của tôi dễ sợ luôn quá mà tôi không thể nào tha thứ cho mấy con zombie này được các bạn ơi chính vì vậy cho nên hôm nay tôi sẽ tìm cách để tiêu diệt bọn nó bởi vì các bạn cũng thấy đó tự nhiên không trong làng mình dạo này xuất hiện quá trời là zombie luôn mà không hiểu mấy con zombie này ở đâu ra nữa cho nên hôm nay nè mình quyết định là mình sẽ chế tạo cho simmy với sammy hai người vệ sĩ sĩ để có thể đi theo bảo vệ hai người à. vậy vệ sĩ hả đúng rồi tôi nghe giống chuyện vậy bị đặt làm vệ sĩ robot đồ đúng không Trời ơi chuyện tranh nhưng ngoài đời có đâu Bruh. chuyện tranh hả trời ơi chuyện tranh thì là chuyện tranh còn ở ngoài đời là ngoài đời có nha vô đây vô đây đây tôi vô tôi dạ giới thiệu cho ở đây nè nè chế tạo gì tào lao nữa nè ê ờ, nè không hề tào lao nha hôm nay là một phát minh vô cùng vĩ đại luôn đó không hề tào lao nha đây dạ xin giới thiệu hai người đây chính là một cái bản thiết kế mà tôi đã nghĩ trong vòng gọi là 3 năm trời mới nghĩ ra được bản thiết kế như thế này á, nhìn nó khó không? ơi. Mà cái cục redstone còn mấy cục sắt nhiều quá hen. Nhiều mà, đây. Coi nè, tôi chế tạo mấy người xem. Ok. À, ủa à, ờ, redstone, ủa chết rồi giờ tôi không có mấy người có không? À, cái gì vậy? Nhà bác học gì gặp em vậy? à, thì à, hồi nãy tôi chế ra rồi nhưng mà tôi chế tạo cái máy bay tôi bay lên trời xong tôi té đến mất tiêu rồi mọi người có không mọi người đi mai mà có mà đúng không ok cảm ơn ai à, đất ơi người à, đông có nữa có có sát không Ủa? cái gì mà không có gì hết trơn vậy tôi nghèo lắm tôi là nhà bác học nghèo nhất thế giới cho nên hãy cho tôi sắt đi khi mà tôi phát minh cái này thành công rồi tôi sẽ trở thành giàu nhất thế giới lúc đó tôi sẽ trả lại cho tôi không nợ tôi à hãy nghi nghi rồi đó nha hãy nghi nghi rồi đó nha đây chúng ta sẽ đặt vô cùng khó luôn các bạn hãy để ý nha cực kỳ khó luôn á nè ở đây một cục nè trời ơi khó quá ở đây cục ở đây cục nữa quá khó luôn thêm một cục trên đây nữa mới ra được cái máy ghê chưa à. rồi đây đây đây, đây thấy gì tay tôi remote điều khiển ủa có remote điều khiển tivi chứ có gì đâu chị hay gì đâu hay gì hay xem ra đây ra đây cho coi nè đừng có nói thế ra đây Bây ờ. giờ hai người dám khinh thường tôi đúng không? Được, tôi sẽ cho hai người xem. Thì uh, tiếp theo ở đây có ai uh, nhà ai có nuôi chó không? Có nhà ai nuôi chó không? Ủa? Dạ, tất nhiên Sim nè, giúp em mưa tới nè. À, rồi. Simi hả? À? Được rồi. Bây giờ Simi hãy về dẫn bé mưa của Simi với lại dẫn thêm bạn của bé mưa tới đây là hai con chó luôn. Dẫn ở đây cho tôi. Tôi sẽ cho thấy được ừ. sức mạnh của cái uh, remote này của tôi. Yeah. Công nhờ để tôi kiếm bé mưa rồi. Mưa ơi, con ơi, về đây okay. nè. Ok. Rồi mấy bạn ơi, mấy bạn có tò mò rằng là Phong sẽ chế tạo được cái gì hay không thì mấy bạn hãy xem hết video để để biết được Phong sẽ chế tạo ra cái gì nha các bạn nha <laughs> Sammy à yên tâm đi Tôi là phát minh ra cái này nó sẽ bảo vệ cho Sammy Không ai có thể ăn hiếp Sammy được Ăn hiếp Sammy thì được chứ không được ăn hiếp Sammy nghe chưa 2000 years later Hay trời ơi đợi bà Sammy thì sáng giờ cũng muốn đói cơm luôn à, Xin lỗi xin lỗi Đây là mọi người hai bạc cuốn cute của tôi Ôi trời ơi cuối cùng cũng tới rồi Tôi đợi bà từ sáng đến giờ mà tôi đói bụng luôn mà chưa thấy mang mấy con cuốn tới nữa ơi bây giờ mình phải gọi là cho mấy bé ăn mới đem ra ngoài được chứ à đây là bé mưa đúng không còn đây là ừ. bé nào đây bé này sao nhỏ xíu vậy bé hàng xóm bé hàng xóm hả trời bé hàng xóm bé tí tẹo vậy rồi ok bây giờ thì simmy đã đem hai con bé cuốn tới đây rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo bọn nó trở thành vệ sĩ cho bảo vệ cho simmy với lại sammy nha các bạn nha ghê chưa gì? Vệ sĩ Chó hả? mà làm vệ sĩ vậy Ông em cũng không không hả? Trong nhà trong lý thuyết nhà vệ sĩ phải cao to lực lưỡng hiểu không Chứ vệ sĩ nào mà lùn hơn chủ nhân sao vậy bảo vệ được Trời ơi mấy người này không biết gì hết trơn á Loài chó là một loài rất là thông minh và cực kỳ trung thành với con người Chính vì như vậy tôi nên tôi chọn nó để trở thành vệ sĩ cho hai người đó Bây giờ hãy xem đây Đừng có xem thường bọn nó Bây giờ hãy xem nha à, Tôi sẽ test trên người con con bé chó nha Bé tí tẹo này trước cho hai người xem nè Hai người dám Trời Dám ơi. dám chơi bọn nó vừa vừa vừa lùng vừa yếu hả Hãy xem đây nó không hề Chứ yếu đâu sao? tôi sẽ biến cho bọn nó trở thành cơ bắp sáu muối ơi khởi động đó xin giới thiệu siêu nhân robot super dot <laughs> Ủa nó cao hơn ông rồi kìa hay đúng quá. rồi ghê chưa hồi nãy ai hồi nãy ai ai ai chơi nó lùng đâu bước ra ai chơi nó lùng Ôi, bước ra chỗ này, tôi không biết tôi không biết gì hết nha trời ơi trời Bây giờ nó đã biến thành một con siêu robot Tôi sẽ đặt tên cho nó là Super Dog Đó ghê chưa Ghê không? Ai, ai. Ủa, rồi. Ui, hay ai? Ủa mà con kia sao có cái biến được không? Con kia được, chứ. Nè, bây giờ tôi sẽ biến bé mưa của Simmy trở thành robot nha. 3 2 1, tít. Trời ơi. Trời ơi, trời cái wow. gì vậy trời ơi. Quá ngầu luôn. Tôi, trời ơi, nó cao hơn tôi luôn nè mọi người. Đó từ bây giờ nha hai con hai hai hai bé vệ sĩ Super Dot này sẽ đi theo Simmy với lại Sammy để bảo vệ cho hai người đó tôi nói thiệt luôn sức mạnh của hai con này không thua gì Superman luôn á Ghê không? thật không? Bây giờ dạ, test làm sao? Vậy phải mình phải test chứ. Test ừ. chứ, tất nhiên là phải test rồi. Bây giờ nha, tôi sẽ gọi là trong nhà tôi có mấy có mấy cái quả trứng zombie để tôi xíu tôi vô lấy nè. Đây đây đây, tôi có mấy quả trứng zombie rồi đây. Bây giờ hai người sẽ xem nha. Nếu như hai con uh, siêu nhân chó này đi theo hai người á mà bọn nó gặp zombie thì nó sẽ làm gì? Hãy xem đây. Đặt vào một con zombie nè. Và nó sẽ bắn laser chiêu chiêu ơi trời đó là laser từ mắt này phong đúng Đấy dạ. rồi cái đôi mắt của con siêu nhân chó này là có laser và nó có thể bắn được laser từ trong mắt nó ra ấy bây giờ chẳng hạn tôi đặt thêm một con nè là con nó bắn nè chiêu đó trời chiu. ơi bắn xuyên não luôn ngầu quá em ơi đó ghê dữ vậy má ghê chưa ghê chưa và nó sẽ cực kỳ lợi hại luôn bây giờ á thì hai người tha hồ đi mai mà có thể dẫn theo à, nó mà yên tâm rồi ừ, kiểu này là có được nhiều kim cương rồi cảm ơn ơi đúng rồi nha bác học quá cám cảm ơn gì ủa tôi chế tạo ra hai con hai con super dog siêu nhân chó này cho hai người mà hai người chỉ cảm ơn tôi như vậy thôi hả không có chuyện đó đâu ủa, chưa ủa, hai người hai người đi mai kiếm được bao nhiêu kim cương phải cho tôi 50% số kim cương đó ủa trời ơi trời không rồi không chịu thì thôi tôi sẽ lấy cọng dây tôi đem nó vô nhà tôi cất cái cây dâu cái ui nó bắn tôi nó bắn đó thấy không thấy nó lại hại chưa bây giờ hai người có đồng ý hay không không thôi tôi lấy cọng dây tôi cho với lại đem nhà cất thôi dù sao thì ờ, cũng gọi là cũng có vệ sĩ đi đỡ đỡ bị ờ, ấy ta dù bị tấn công hay mình thôi cứ ôi năm mươi phần trăm đắt quà cho 30 phần trăm đây trời ơi trời ơi trả giá nữa trả giá nữa thôi được rồi năm mươi phần trăm cũng được với, với lại là khoan từ từ tôi còn cái này tặng cho hai người nè để tôi xíu đầu ta đầu ta ờ, bởi vì là hai người đã quà tăng kem quà tăng kem đúng rồi quà tăng kem đây tính tặng cho hai người hai chiếc xe đó leo lên mà đi mai Trời ơi, ờ, tưởng tặng cái gì, tặng cái gì vậy Phong? Cái này đi sao đi được, đi chùm rì sao đi Sao đi được nổi Ôi, hai người có gì đâu Hai người sai rồi, hai người xuống đây tôi tôi làm cho hai người xem <laughs> Làm gì? Dám xem thường nhà bác học Phong Cận à, hãy xem đây Tít Tít Đó <laughs> Xin giới thiệu với hai người Siêu xe Ê, từ từ Sam ơi, cái chừng té Ủa, siêu xe nó bay vậy Cái chừng té, cái chừng té cái gì xem Ủa, xuống xuống ghê quá <laughs> xin lỗi xin lỗi Ủa, <laughs> bấm nút cái đâu nó, nó, bay luôn hả Ủa bay ảo à? ghê không ghê không đây xin giới thiệu với hai người <laughs> cái xe này cái siêu xe này á nó không chỉ bay được mà nó còn chạy rất là wow. nhanh luôn hãy xem đây tôi Đúng sẽ rồi. tôi sẽ cho hai người xem chạy à, chạy cực kỳ nhanh luôn đó chạy cực kỳ nhanh luôn nha và đặc biệt hơn nữa khi hai người ngước lên trên trời thì sẽ bay lên trời đó trời ơi trời cái này là gì ta về cái tàu bay kêu cái này bằng cụ luôn á chứ nghĩ sao bằng vậy trời <laughs> đúng rồi trời ơi tôi đã nói rồi tôi là phát minh là chỉ có gọi là sao ta chỉ chỉ có uh, gọi là hơi bị hay thôi ờ, à, ok Ôi, rồi xuống đây xuống đây xuống đây rồi ok rồi, vậy là bây giờ nha xuống xuống xuống xuống ồn quá ồn quá xuống đây xuống đây ok rồi vậy thì bây giờ nè simmy với lại là sammy đã có được à, gì ta hai cái siêu xe để có thể đi mai kèm theo đó là hai bạn vệ sĩ super dot Ủa, sẽ đi theo để bảo vệ không tôi tôi tôi sĩ hỏi cái siêu Vậy. xe phải có lốp chứ cái này đâu phải là siêu xe đâu Ủa, đâu lốp à, xe cái này là siêu tên lửa nha ờ à, ok à, okay, siêu tên lửa <laughs> mà mấy bạn ơi cái cổ máy này của mình á không phải là đơn giản chỉ có như thế này không đâu nha mà nó còn rất là nhiều những cái thú vị khác nó có thể biến cho con bò con heo con gà con mèo thậm chí là con chuột con khủng long tê giác có thể biến thành robot luôn mà mình sẽ bật mí sâu ở những video sau nếu như bạn thấy thích mình muốn làm phần 2 thì bạn hãy bình luận cho mình biết thì mình sẽ làm phần 2 cho các bạn xem nha còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi mình nghĩ mình sẽ kết thúc